Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai Lúa Số Kèo Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em giải cúp C2 nữa nha Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đi về sơ lược những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận Man City và Leipzig Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm với mã kèo là Man City nha anh em Thì mình đã nói với anh em rồi à, Trong cái video này nếu mà anh em xem thì anh em cũng đã biết hôm qua mình cho tất cả anh em hút full cái mã kèo Man City cái mã kèo là Man City chấp với ờ, Man City tài thì anh em đã hút full hai mã kèo đó thì ờ, và cái kênh bình luận viên hút lúa của mình thì anh em hút full thêm ba mã kèo nữa thì ngày hôm qua anh em đã hút full rồi nha thì bây giờ mình sẽ vào nhận định nha, ờ, cúp C2 lượt về cho tất cả anh em nha dòng 18 nha đó là lượt về giữa Đó là lượt về giữa Real Betis và MU nha anh em, diễn ra vào lúc 0 giờ 45 ngày 17 tháng 3. Thì cái lượt đi trên sân nhà của MU thì MU đã ăn Real Betis với cái tỷ số là 4-1 rồi nha anh em. Đây là cái lượt về trên sân nhà của Real Betis. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy à, bên phía um, Real Batis thì trong những trận gần nhất anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Real Betis chỉ thắng mới thắng được 4 trận và để thua 4 trận để hòa 2 trận thì trận hòa gần nhất là trong giải đấu trường La Liga Real Betis để hòa với Villarreal với tỷ số là 1 đều trên sân nhà của Villarreal còn bên phía uh, Manchester United thì anh em cũng thấy À, trận vừa rồi thì à, MU đã đá trên sân nhà của mình và đá với sâu tên thì MU bị thẻ đỏ nha anh em và cầm quà trên sân nhà của mình với cái tỷ số là một không đều thì um, trận vừa rồi là Casemiro bị thẻ đỏ nha anh em và cái phát hành tích trước đó của MU thì anh em thấy cái MU đang có cái phong độ rất là tốt trong những trận gần nhất nha thì trước đó có gặp uh, Liver trên sân nhà của Liver thì MU để thua Liver với cái tỷ số là 7-0 thì uh, à, MU đã trả thù được Real Madrid trong cái lượt đi là 4-1 trên sân nhà của mình thì trận này MU gặp Real Madrid trên sân nhà của Real Madrid thì à, anh em xem cái thành tích mà đấu trên sân nhà của Real Betis nha. Real Betis đấu trên sân nhà có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em. Trong 4 trận gần nhất thì Real Betis đã chỉ thắng được một trận trước Valladolid thôi và để hòa trước Real Madrid và để thua trước Celta Vigo nè, Bata Sarona nè, cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Real Betis không tốt cho mấy nha anh em. Mình sẽ tiến vào cái thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, MU thì anh em thấy cái trận gần nhất mà MU chơi trên sân khách á, là à, trên cái giải đấu ngoại hạng Anh nha anh em thì MU đã để thua tới cái tỷ số là 7-0. Thì anh em cũng biết trên cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì à, thằng à, MU nó đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nếu mà MU không cần phải đá ờ, tập trung trên ngoại trận đấu ngoại hạng Anh nha anh em MU chỉ tập trung vào cái trận cúp C2 MU quyết định sẽ lấy cái cúp C2 này bởi vậy MU đá trong những trận cúp C2 rất là hay thì anh em thấy cái trận mà lượt đi trên sân khách của thằng Barca thì MU đã đá với cái tỷ số là hai đều. Còn ờ, trước đó thì đá trên sân nhà của thằng little United thì anh em cũng thấy ăn với tỷ số 2-0. Còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy cái trận giao hữu à, trên sân nhà của Betis thì Betis ăn MU với cái tỷ số là 1-0. Còn trước đó thì à, Man United anh em thấy MU ăn trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 4-1. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng MU đang có cái phong độ tốt trở lại rồi nha thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử của hai này nó gặp nhau trên sân nhà của MU thì anh em thấy MU à, vào cái phút thứ sáu là MU à, đã có một bàn thắng cho mình và sau đó là một điều gỡ lời của hình phía Real Betis nha anh em <clears throat> thì hai này à, nó đá cũng rất là nhiều bàn thắng thì anh em thấy góc góc thì MU gác tới 8 bỏ góc thì anh em có thể nằm cái mã MU chấp góc được nha thì tại sao mình khuyên anh em nằm mã MU chấp góc thì Casemiro đã bị thẻ đỏ trận này sẽ không có sự góp mặt của Casemiro nhưng phải tung vào đó chắc là thế vị trí của Casemiro chắc là phép đại đế thôi thì à, anh em cũng có thể nằm cái mã kèo MU chấp góc được mà trong cái trận lượt về này á để trên sân nhà của Real Madrid thì mình sẽ xem cho tất cả anh em cái tỷ lệ kèo trận trước thì MU chấp tới 1.5 lần anh em mà cái trận lượt về này mình sẽ xem cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em là bao nhiêu nha thì trận lượt về này MU cũng vẫn còn chấp nhưng mà chấp với cái mã kèo là 0.5 tài xỉu 2.5 thì cái trận này nhà cái đang đánh vào cái tâm lý anh em nếu mà về trên sân nhà của Real Betis thì Real Betis sẽ ăn nhưng không à, MU sẽ không cho Real Betis có một cái cơ hội nào để ghi bàn thắng hết trận này MU sẽ ăn tiếp tục ăn với cái tỷ số cách biệt trên tầm 2-1 hoặc là hay không thì ờ, mình sẽ tiến vào cái phần mà mình cho kèo tất cả anh em luôn thì mình sẽ mới làm qua một cái bảng cho kèo tất cả anh em thì anh em thấy đây cả trận thì mình cho tất cả bên đây là cả trận cho anh em mình cho chọn anh em chọn MU chấp 0.5 thì anh em cứ chọn MU cho 0.5 tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào cái mã tài cho mình thì cái trận này mình dự đoán 21 2-1 nghiêng về cho MU hoặc 2-0 thì anh em cũng không lỗ. Thì hiệp 1 MU chấp 0.25, anh em có thể chọn MU hiệp 1. Nhưng mà nếu mà anh em chơi trong nhóm của mình thì anh em biết không bao giờ mà mình chọn với cái mã kèo 0 0 25 này. Mình sẽ chờ kèo tuột xuống, kèo tuột xuống còn đá đồng. Đá đồng banh đó anh em thì mình sẽ vào MU thì tỷ lệ anh em hòa và anh em ăn nó sẽ cao hơn chứ anh em vào như vậy tỷ lệ anh em lỗ nửa kèo rất là cao còn tài xỉu hiệp 1 thì nó một cái nhưng mà mình không cho anh em cái kèo tài xỉu hiệp một vội anh em chờ à, nó ra sân khoảng tầm 5 7 phút thì mình sẽ cho tất cả anh em vào kèo chứ không có cho anh em kèo vội nha. Còn góc góc thì mình sẽ cập nhật vào cái lúc mà đội có đội hình chính thức và ra sân rồi nha anh em thì mình sẽ cho tất cả anh em cái kèo góc thì anh em cứ nằm chọn cái cửa này anh em cứ nằm trên và nằm tài nữa cho mình. Nếu mà theo nhà cái cho cái mã kèo MU chấp 5 này thì anh em thấy lực đi á, thì MU chấp tới 1.5 nhưng mà tại sao lượt về nhà cái lại đưa ra cái mã kèo 0.5 này anh em cứ nghĩ thằng Real Betis nó sẽ lội ngược dòng nó sẽ ăn ngược lại nhưng không có nhà cái đang đánh vào cái tâm lý của anh em nếu mà anh em chọn thằng Real Betis được chấp 0.5 thì cái trận này thằng MU nó ăn 1-0 thì anh em cũng đã chết cái kèo này thì bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm theo cái mã kèo MU chấp 0.5 cho mình thì đó là cái trận cái đó là cái mã kèo mà mình nhận định về tất cả trận MU cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem á nếu mà anh em nào trùng máu với mình thì anh em cứ vào cái mã kèo mà mình nhận định cái trận MU cho tất cả anh em thì nếu mà anh em nào tin tưởng thì anh em theo mã kèo mình còn anh em không tin tưởng anh em có thể đánh nghịch lại cái mã kèo của mình thì anh em cũng thấy những cái trận mà mình nhận định cho tất cả anh em trước đó rồi thì tỷ lệ anh em ăn một đêm anh em cứ theo mình một tuần để thử coi cái tỷ lệ anh em lợi hay lỗ hay ra sao giống như không phải là mình gửi một đêm 5 kèo nhưng mà anh em à, cứ lựa cái kèo anh em thích anh em chỉ đánh một kèo còn ba kèo ba anh em lựa ngay kèo gãi còn ba kèo kia nó ăn thì anh em lại không được vào vốn anh em lại lỗ cái đó là phiên anh em vào nhóm của mình mình gửi anh em năm kèo anh em chia đều qua quýnh năm kèo anh quýnh trong vòng một tuần nếu mà anh em lỗ thì mình sẽ hoàn vốn lại cho tất cả anh em luôn thì đó là cái vấn đề bởi vì mình phiên tất cả anh em bọn nhóm của mình và đăng ký trang chơi cho nó dễ chứ anh em đang chơi bên ngoài rất là khó để mình cho kèo tất cả anh em giống như mình cho kèo mình chờ chờ kèo tột mình mới cập nhật kèo cho tất cả anh em còn anh em vào anh em quýnh ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước được trận đấu một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ đó là anh em rất là thiệt cho anh em bởi vì mình kêu anh em vào nhóm để hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và tạo um,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 Ờ, và anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau